um, các bạn hình dung khi mà các bạn bị ung thư máu thì máu của các bạn được sinh ra từ tủy xương thì cụ thể đó là các tế bào uh, gốc gọi là stem cell ở trong tủy xương nó sẽ sinh ra các tế bào máu của các bạn khi mà các bạn bị ung thư máu có nghĩa là có thể các bạn bị rối loạn đâu đó trong cái việc uh, sản sinh các tế bào máu này thì dựa vào cái tình trạng bệnh thì uh, người ta sẽ cân nhắc giữa lợi và hại người ta sẽ đưa ra cái quyết định cuối cùng là các bạn có cần phải thay đổi tủy xương hay không thay đổi tủy xương thay đổi cái tế bào sản sinh ra tế bào máu đó là cái quyết định uh, cuối cùng và cũng uh, khá là khó khăn bởi vì nó cũng có nhiều nguy cơ trong cái việc mà cấy ghép uh, tủy cho các bạn thì cái việc cấy ghép tủy các bạn có thể hình dung đó là trước hết người ta phải uh, hủy tất cả các tế bào uh, gốc ở trong tủy xương của các bạn có thể người ta sử dụng bằng xạ trị hoặc hóa trị thì để bảo đảm rằng các tế bào ung thư trong tủy xương của các bạn bị tiêu diệt hoàn toàn song xương người ta sẽ cấy các tế bào uh, gốc tế bào tủy xương vào uh, trong tủy xương của các bạn để tạo nên các tế bào máu mới uh, thì cái nguồn mà để cấy ghép tế bào máu mới cho tủy xương của các bạn có thể lấy từ người khác hoặc có thể lấy từ tế bào cuốn rốn tế bào cuốn rốn là cái tế bào của các bạn do vậy cái nguy cơ mà cơ thể của các bạn nhận cái tế bào đó và đào thải chúng nó rất là thấp so với các bạn phải nhận cái tế bào đó từ người khác chuyển vào thì như mình nói là khi mà các bạn à, phải à, cấy ghép cơ quan nội tạng để à, thay đổi một số cơ quan đã bị hư hại trong cơ thể các bạn thì sau đó các bạn phải sử dụng một số thuốc uh, kiềm hãm hệ miễn dịch của các bạn bởi vì hệ miễn dịch của các bạn sau khi được tạo ra nó sẽ được dạy đâu là tế bào của bạn và đâu là tế bào không phải của bạn nếu mà tế bào không phải của bạn thì nó sẽ tấn công và nó tiêu diệt thải loại hoàn toàn thì do vậy khi mà sử dụng tế bào cuốn rốn đó của bạn đó chính là cơ, uh, tế bào của bạn bởi vậy thì cái uh, nguy cơ của các bạn uh, đào thải những cái tế bào đó nó sẽ thấp hơn rất là nhiều tuy nhiên tế bào cuốn rốn uh, thực sự nó làm nó không có nhiều uh, và cái uh, lượng đó cũng không chắc là có bảo đảm đủ để uh, ờ, các bạn thực hiện cái việc ca cái ghép để uh, điều trị ung thư máu hay không nhưng mà nếu có thì mình nghĩ là bác sĩ họ sẽ um, uh, chọn cái việc uh, cái ghép tế bào uh, uh, cuốn rốn đó so với cái việc nhận tế bào uh, từ người khác